toàn thành phát của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại v 2 của khu công nghiệp v 2 nha cả nhà Và hiện tại ở đây là một trong những cái khu dân cư mà đang được gọi là một trong những cái khu vực mà mình thấy tiềm năng cũng như là có thể là buôn bán kinh doanh được nha cả nhà khu vực này thì à, nếu như mà chúng ta ở thì cũng khá là tốt tại vì ở đây là xây dựng tự do ví dụ mình muốn xây nhà bao nhiêu tầng cũng được hay là mình muốn xây à, một nhà hàng khách sạn thì vẫn ok nha cả nhà không có bị à, gọi là à, hạn chế xây dựng gì hết bên cạnh đó thì khu vực này thì mình thấy đa số số lượng đa số lớn nha là xây nhà trọ nhiều hơn nhiều hơn so với như xây nhà ở à, xây nhà trọ kết hợp với nhà ở ví dụ như là ở phía trước là một lốt là một nhà cấp 4 hay là một nhà rất lớn còn phía sau là đa số là những cái căn nhà à, trọ Ờ, đỡ với cho thuê giá cho thuê ở đây tầm khoảng là một triệu rưỡi trên một phòng một triệu rưỡi một phòng nha cả nhà và lô đất hiện tại mình đang muốn giới thiệu cả nhà thì chính là lô đất này ạ à. đây cả nhà đây chính là lô đất này và lô đất này thì có diện tích là 5 nhân cho 30 thì tổng là 150 mét vuông nha cả nhà giá bán là 2 tỷ 050 triệu 2 tỷ 050 triệu nha giá cực kỳ rẻ tại vì sao ạ à? những lô đất mà mình có review trước á, thì chủ gửi là 2 tỷ 3 hoặc là 2 tỷ 2 à, hoặc là tôi gọi là thấp nhất mà mình được nhận á, thì là 2 tỷ 150 nhưng đối với cái lô này là 2 tỷ 050 cực kỳ rẻ nha cả nhà lô này mình chắc là mình đảm bảo là rẻ nhất trong các cái lô mà mình nhận được từ ờ, chủ gửi bán thì ở khu vực này thì mình nhận hàng trực tiếp từ chủ cho nên là nó sẽ có giá khác nhau thì lô, lô dù như lô này thì mình kêu mình gọi là thấp nhất thì mình sẽ báo là thấp nhất rồi thì ở đây thì thổ cư 100% nha xây dựng tự do năm 30 và đã có số rồi mình mua là công chứng ngay liền nha cả nhà và hàng này là hàng chính chủ hàng mình mình, chính chủ luôn thì có gì thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 và bây giờ mình à, à, sẽ đi review cho cả nhà để biết thêm cái thông tin à, về khu công nghiệp V 2 cũng như là à, xem thêm cái văn cảnh ở khu vực này để cả nhà biết là khu công nghiệp V 2 nó hình à, nó đẹp như thế nào cũng như nó tiềm năng như thế nào nếu mua đầu tư thì à, à, chúng ta sẽ nhận định như thế nào à, thì cái việc nhận định cũng như là vừa tìm hiểu về khu V92 á thì chắc căn nhà cũng biết được nhiều nếu như mà cái nhà nào mình chưa được à, chưa biết nhiều về khu nghiệp này thì có thể liên hệ cho mình à, cũng theo số điện thoại là 0972 332 894 thì mình sẽ à, gọi là sơ bộ cũng như là nói thêm về V92 nha cả nhà còn bây giờ thì hãy theo chân mình à, lên xe và đi xung quanh ở khu vực này ạ à. rồi theo mình theo chân mình nha cả nhà Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển nha cả nhà Chúng ta sẽ di chuyển từ cái lô đất của chúng ta Đây lô đất của chúng ta đây Vị trí này à, Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đi à, ra khu vực chợ cũng như là xung quanh cái uh, dự án này ha Dự án uh, xung quanh cái à, khu công nghiệp Vi ở ship 2 à, Rồi bây giờ cả nhà hãy theo chân mình nha Rồi chúng ta hãy đi thôi thì hiện tại ở chỗ này á, là cái cái, cái con đường này á thì xe trọ rất là nhiều nha cả nhà xe trọ rất là nhiều nha như cái nhà thái đây ở phía trước đây xe trọ này xung quanh đây thì cũng có nhà ở gọi là uh, dân cư xây xây nhà ở đó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ra chợ cũng như đi dạo một vòng ở khu vực này sau đó chúng ta sẽ tìm một cái vị trí khác chúng ta sẽ tìm một cái vị à, trí của lô đất khác thì mình sẽ quay lô đất khác như trong một cái video khác nha cả nhà nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta sẽ đi à, ra chợ để chúng ta tìm hiểu khu vực này bây giờ chúng ta để cái nha hiện tại ở đây thì người à, trên con đường này như cả nhà thấy thì như phía bên tây tây phải này cả nhà đây thì ngồi xây dựng nhà trọ ở ra thì cũng có người xây dựng nhà ở nha nhà ở kiên cố một trệt hai lầu ở đây thì à, nó cần là chợ rồi dân cư buôn bán sao sao mức à, cái nhà tháng không ạ dân cư buôn bán sao mức đây ở đây là đường db bốn đây cả nhà đây là chợ này và tất cả dân cư buôn bán sao mức nha từ vị trí lô đất mà ra chỗ đường này chỉ tầm khoảng là 100 mét thôi 100 mét thôi nha cả nhà như đây thì chúng ta thấy là ẩm thực Nam Bộ này nó khá là đẹp muốn nhậu thì ra đây nhậu thôi sắp thời trang yên vũ heo mẹt bi hơi Hà Nội bờ tơ Long Thịnh Phát tức là mình à, thấy đa số là là quán ăn quán nhậu cũng như là shop thời trang rồi à, tiệm vàng thế giới di động à, và nó ở khu vực này là chợ mà cả nhà cho nên tiện ích ừ, có đầy đủ rồi ngoài ngoài những cái à, con đường này thì có buôn bán kinh doanh sản bút như thế này thì còn có là còn có là là ngân hàng à, ở đây thì có chợ Vĩnh Tân nha có ngân hàng Vietcombank có à, khách sạn có nhà nghỉ rồi có à, điện máy xanh thế giới di động điện máy xanh thế giới di động và bên cạnh đó nữa là có những cái quán cà phê cực kỳ lớn luôn cực kỳ lớn mà mình nhìn thấy cái gọi là khá là đẹp à cái nhà thấy không ạ. hiện tại ở đây thì à, con đường này cũng khá là lớn và tại vì con đường lớn như thế này nó buôn bán rất là sầm uất phía chúng ta đi à, tiến vào phía trước thì sẽ có cái à, trường mầm non trường mầm non cũng lớn ở đây như cả nhà tại cái nhà thái ở đây hình như quán trà sữa này cũng cũng khá là lớn này rồi mình đi à, dạo à, như thế này thì cái nhà cũng biết được là cái à, tiềm năng cũng kết tối rồi thì có những cái video trước mà mình đi trong WeShip 2 á thì có quay Sunkasa hay là quay những cái vị trí khác Sunkasa 1, Sunkasa 2 à, hay là mình có quay cái ngân hàng rồi thì cái nhà xem thì cái nhà à, có thể hình dung nha cả nhà rồi thì à, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.